Thiên hoàng có nghĩa là thiên tử, con của trời, là tước hiệu của người được tôn là hoàng đế ở Nhật Bản. Người Việt Nam thường gọi là Nhật Hoàng. Thiên hoàng là người đứng đầu hoàng gia, cũng là nguyên thủ quốc gia theo thể chế chính trị ở Nhật Bản. Trước 1945, Thiên hoàng được người dân Nhật sùng bái, được coi là hậu duệ của thần thánh, cũng từ đó có danh xưng Thiên hoàng, vua của cõi trời. Sau cuộc cải cách minh trị, Nhật Bản đi theo chế độ quân chủ lập hiến. Đến năm 1945, theo hiến pháp Nhật, Thiên Hoàng có quyền lực tối thượng, là người có quyền giải tán nghị viện, tuyên chiến với nước khác, đồng thời là thống soái tối cao của quân đội Nhật Bản, theo chiếu chỉ của Thiên Hoàng có giá trị tương đương với luật pháp. Sau năm 1945, Nhật Bản thất bại trong Thế chiến II, cũng từ đó Thiên Hoàng không còn thực quyền mà chỉ là người đứng đầu quốc gia về danh nghĩa và được xem như là biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Tuy không còn được sùng bái như trước, song Thiên Hoàng vẫn được nhiều người dân Nhật tôn kính. Thiên Hoàng còn có vai trò là giáo chủ của thần đạo Nhật Bản, với truyền thống tôn sùng hoàng đế, thiên hoàng được coi là thiên tử, con của trời. Thiên hoàng bắt đầu xưng thiên tử từ đầu thế kỷ thứ 7. Theo huyền thoại Nhật Bản, các vị thiên hoàng được xem là con cháu của Thái Dương thần nữ, cho nên các thiên hoàng, Nhật hoàng cũng được xem là thần linh trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945. Thái Dương thần nữ Amaterasu là một vị thần trong thần thoại Nhật Bản, là một vị thần quan trọng, được coi là vị thần của mặt trời, vị thần của vũ trụ mang ý nghĩa vĩ đại uy nghi tỏa sáng trên thiên đường. Lịch sử Nhật Bản cũng trải qua các thời cổ đại, trung cổ, phong kiến như những nước khác trên thế giới. Thì Thiên Hoàng đóng vai trò cao nhất trong bộ máy nhà nước Nhật Bản. Tuy nhiên, từ sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, chính quyền tối cao đương thời là dân chủ nghị viện thông qua bỏ phiếu tín nhiệm. Vì thế, Thiên Hoàng từ giờ chỉ mang tính biểu tượng, Thiên Hoàng chỉ tham gia vào các nghi lễ của quốc gia mà không giữ bất kỳ quyền lực chính trị nào. Quyền lực nhà nước sẽ do thủ tướng và các thành viên nghị viện đảm nhận, do là chế độ dân chủ nghị viện. Hiện tại Nhật Bản là quốc gia quân chủ duy nhất trên thế giới, có hoàng đế quốc gia, là đế chế duy nhất còn lại trên thế giới. Video hôm nay tạm dừng ở đây. Chúc quý vị cùng gia đình nhiều sức khỏe, yêu thương và hạnh phúc. Nếu quý vị thương mến, xin quý vị đăng ký cùng ủng hộ kênh để chúng tôi có thêm nhiều động lực tạo ra những video bổ ích và thú vị mới. Trân trọng và cảm ơn, thân ái và hẹn gặp lại!